à, về cái phần uh, à, keyword planner của Google thì chúng ta có những cái chức năng tốt hơn à, các bạn vào trong cái um, mở cái cái tài khoản uh, à, AdWords à, google.com ra và các bạn vào trong phần công cụ các bạn vào trong phần lập kế hoạch là chọn công cụ lập kế hoạch từ khóa um, sau đó các bạn um, nhấp vào cái um, ô là tìm từ khóa đấy và mình sẽ gọi là chữ keyword chính của mình là antivirus ok bắt đầu rồi sau khi lên thì sẽ có những cái ý tưởng những cái keyword và chúng ta sẽ tìm ra những cái um, những cái keyword mà có cái đồ ờ, cạnh tranh vừa nhưng uh, cái tỷ lệ tìm kiếm hàng tháng lãi cao thôi rồi ok cái uh, ờ, free. những cái từ uh, keyword này là lỗi thơ rồi các bạn ạ uh, mình có thể là sử dụng cái keyword này đây à, chúng ta sẽ sao chép cái keyword này qua đây ha. keyword này nó trong về keyword này và trong phần này chúng ta sẽ có một cái tab đó là số lần tìm kiếm trung bình của hàng tháng à, ok thì cái phân số lần tìm kiếm của hàng tháng này mình sẽ copy thông số này qua đây rồi antivirus à, một cái từ này thôi chúng ta sẽ xóa chết qua bên này ok và mình sẽ copy thông số này ha sao chết antivirus app ha là cái cuộc này nữa sao chép Ctrl V sao chép ok à, những cái cuộc những từ Avast là antivirus thì đây là một cái thương hiệu của họ ha à, thương hiệu cộng với với một cái từ nào đó thì chúng ta không nên sử dụng cái từ đó ha sao chép đấy đó đây là một cái um, cái cái cột của cái cuộc được là um, nghiên cứu uh, chất nhất với những cái thông số uh, lượt uh, tìm kiếm mỗi uh, tìm kiếm mỗi tháng à, từ cái um, cái cái tool đó là keyword planner của Google à, còn phần này là phần để mà suggestion những cái từ keyword gợi ý để chúng ta tìm hiểu mà thôi thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong và những cái ờ, chúng ta tìm ra những cái research nghiên cứu những cái top keyword này và những cái thông số này thì chúng ta sử dụng những cái keyword này để đưa vào trong cái phần Description Street à, hoặc là cái phần um, ờ, title